thời điểm này là thực sự mua xe Xpander là giá là thấp nhất kể từ khi ờ, chiếc xe Xpander 2021 ra mắt thì uh, xe Xpander 2021 thì nó sẽ có 3 phiên bản để quý anh chị lựa chọn ờ, đó là số sàn, số động và ngoài ra một cái phiên, phiên bản cá nhân đó là Xpander Cross thì giá của nó tại thời điểm ngày 10 tháng 12 năm 2021 thì giá của nó đối dòng Xpander số sàn giá niêm yết là 555 triệu nhưng giá làm bánh của nó bây giờ chỉ còn có 560 triệu là quý anh chị đã sở hữu được một chiếc xe Xpander số sàn rồi. Đối với lại ờ, Xpander số tự động như ờ, bên cạnh em đây, đây là số tự động nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia thì giá lăn bánh của nó hiện tại bây giờ giá niêm yết là 630 triệu thì bây giờ giá xe của nó lăn bánh ở tỉnh cũng chỉ còn là 630 triệu. Coi như là quý anh chị đã không phải mất chi phí đăng ký đăng kiểm uh, tiền thuế đối với dòng xe Xpander nhập khẩu này rồi. Đấy. Thì ờ, còn ờ, ngoài ra thì có cái bản Xpander Cross nữa Thì giá lăn bánh của nó Giá niêm của nó là 670 triệu Còn giá lăn bánh tại thời điểm ngày 10 tháng 12 năm 2021 Thì giá lăn bánh của nó sẽ chỉ còn là 685 triệu là lăn bánh tại tỉnh Giá rất là lý đúng không quý anh chị Đấy. Ngoài ra thì ờ, nếu mà quý anh chị mà đặt xe trong ngày mùng 10 tháng 12 năm 2021 Thì giá lăn bánh này quý anh chị sẽ được tặng thêm là một chỉ vàng nữa quý anh chị nhé quý anh chị uh, mua xe trả góp ấy thì ờ, số tiền tối thiểu quý anh chị cần để mua được một chiếc xe Mitsubishi Xpander số sàn thì là 130 triệu là quý anh chị đã sở hữu rồi ở ờ, dưới với giá 130 triệu này thì đã bao gồm là 20% tiền đối ứng và các chi phí đăng ký đăng kiểm rồi quý anh chị nhé còn đối với quý anh chị mà mua xe số Xpander số tự động này thì quý anh chị sẽ cần là tối thiểu phải là 150 triệu để sở hữu chiếc xe này còn đối với lại Xpander Cross thì à, quý anh chị sẽ phải cần 165 à, triệu để sở hữu được một chiếc xe Xpander. Và số tiền à, trả góp hàng tháng thì nó sẽ phụ thuộc vào thứ nhất là số tiền quý anh chị vay này, thứ hai nữa là thời gian quý anh chị vay và thứ ba là lãi suất ờ, ngân hàng. Thì để uh, cụ thể như thế nào thì quý anh chị vui lòng liên hệ với em Tuyền theo số điện thoại là 0936 929 44 thì em sẽ tư vấn và gửi chi tiết bảng báo giá, chi tiết lăn bánh đối với uh, Ờ, khách hàng anh chị mà mua xe Xpander trả góp thì em cũng giới thiệu với quý anh chị qua một chút về cái dòng xe Xpander để quý anh chị nắm được đối với dòng xe số Xpander sôi động nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia thì quý anh chị cũng thấy là nó có các đặc điểm thay đổi thứ nhất là về hệ thống chiếu sáng của nó thì ờ, đối với bản cũ thì nó là đèn halogen thì bây giờ nó là đèn đèn led hai tầng rồi đấy ạ đấy và phần đầu xe được thiết kế mới đó là các đặc điểm mà được nâng cấp với, so với đời 2020 thì đời 2021 đã được trang bị đèn LED rồi. Và xe này uh, thiết kế ngôn ngữ Dynamic Seal thì quý anh chị cũng thấy rất là đẹp và nó trẻ trung hơn đúng không ạ? So với lại các cái phân khúc uh, xe 7 chỗ đang có mặt trên thị trường. À, về phần hông xe thì em cũng giới thiệu một chút Cái xe Xpander sôi động này thì có ờ, tích hợp xi nhan báo rẽ này Chỉnh gương điện này Gặp gương điện này à, Và Xe này được trang bị là na răng 16 inch quý anh chị nhé Đối với bản Xpander Cross ừ, thì na răng của nó là 17 inch Khoảng sáng của xe Xpander bản thường này thì là khoảng sáng của nó là 205mm Đấy. Tổng chiều dài của nó là 4.475mm Để cái kích thước chiều dài thì quý anh chị đã cân đối được cái chỗ để xe của mình Còn cái khoảng sáng của xe này nó là cao nhất phân khúc Giúp cho chiếc xe là hạn chế được va quẹt với mặt đường Thì xe Xpander thì uh, phanh phanh trước là phanh đĩa còn phanh sau là phanh tăng trống quý anh chị nhé đó à, ờ, mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe Expander sôi động này thì cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu chỉ có 5,9 lít đường trường và đường hỗn hợp của nó là 6,9 lít còn à, nếu quý anh chị chạy đô thị là 8,5 lít về phần đuôi xe thì quý anh chị cũng thấy đây là thương hiệu đặc biệt khi mà chị quý anh chị nhìn phần đuôi xe thì sẽ nhận ra đây là chiếc xe Xpander với cái à, đèn hậu được thiết kế hình chữ L này Đấy. xe này không có um, cốp mở điện đâu chỉ cốp chỉnh cơ thôi quý anh chị nhé này cốp chỉnh cơ này Đấy. đây là phần uh, bên trong nội thất bên trong xe đây thì cái ghế hàng ghế thứ ba này nó có thể thì uh, đa phần là mọi người ít sử dụng thì sẽ gặp lại thì tạo thành một cái khoang hàng hóa rất là rộng đúng không ạ Đấy, rất linh động với dòng xe Xpander này kể cả hàng ghế thứ hai cũng gặp thẳng được thì quý chị có thể là để đồ thoải mái khi mà qua đồ cồng cành đấy ạ à, bây giờ em mời anh chị vào trong nội thất bên trong xe như đây xe Xpander với bản à, số động này thì đã được ừ, nội thất của nó là màu đen Đấy, trần thì màu vẫn giữ là nguyên bản là màu vàng kem và ghế là được bọc da so với phiên bản 2020 là chỉ là cái nỉ thì bây giờ là bọc da nguyên bản theo xe Ngoài ra khi anh chị uh, mua xe em Tuyền sẽ tặng thêm quý chị Đây là cái nót sàn da Đấy Nót sàn da Đây là em tặng thêm Nguyên bản của nó là sàn nỉ Thì bây giờ em tặng thêm quý anh chị là trải sàn da Đó. Đây cũng uh, dán phim cách nhiệt 3M là tặng quý anh chị Toàn bộ các kính cửa này để em đã được dán phim cách nhiệt 3M Đây là một chiếc xe em chuẩn bị giao cho khách hàng Đấy. Thì em sẽ tặng quý anh chị dán phim cách nhiệt 3M nhé đến phần à, khoang lái của chiếc xe Xpander đây thì quý anh chị cũng thấy thì, à, xe được à, trên vô lăng này Đấy, vô lăng bọc da này có tích hợp chế độ rảnh tay này và chân ga tự động đúng không ạ Đấy. còn đây là các cái nút chỉnh gương trái phải và cục gương đấy, đấy. cục gương đấy. đây là nút cân bằng điện tử còn đây là màn hình hiển thị kỹ số các thông tin tình trạng của xe đấy ạ Xe này tích hợp nút start top nhá. Start top. Còn đây là phần ờ, hệ thống làm ờ, làm mát bao gồm là điều hòa này, hướng gió này và tốc độ gió. Còn đây là cái nút ờ, lấy gió trong đó ngoài, công tắc điều hòa. Màn hình thì màn hình 7,5 inch, màn hình cảm ứng. Tích hợp và Apple Car và Android Auto. Thì nếu mà quý anh chị có điện thoại thông minh thì kết nối qua cổng USB này thì nó có tích hợp Apple car Auto để quý anh chị sử dụng uh, Google Maps và chức năng giải trí trên xe Đó. đây là cần số bọc da này có các cái cấp số thì ờ, cái số D là số tự động rồi còn số 2 số L để quý anh chị neo đèo đổ dốc ngoài ra thì có một cái nút OD nữa OD đây ạ nút OD này là nó sẽ là ví dụ số D là từ 1 tới 4 đây là xe này là số động 4 cấp thì với nút OD này khi anh chị bấm nó sẽ hiển thị ở trên ờ, màn hình này đấy OD off này đấy, OD off đấy ạ thì nó sẽ cấp số nó sẽ chỉ quay vòng từ 1 tới 3 thôi để giúp chiếc xe nó sẽ khỏe hơn khi anh chị mà đi ở đường dốc đấy. đấy là cái ờ, tác dụng của nút OD này đấy, phanh tay đấy, phanh tay cơ khí đấy, em quay qua một chút về cái dòng xe Xpander này để quý anh chị ờ, nắm được